quá ngu đần đã làm thằng Đức phải cáu Vừa quá mẫu ba con chó ngọng thêm ba con nữa là sáu Lời rích cho như lúc quét sạch bọn ra sửa mỗi khi nói Ba con chó ngọng tao cho ăn cặp đấy là lương thực cứu đói lũ súc vật này quá ngu đần đã là thằng đức phải cáu vừa quá mão mà con cháu ngậm thêm ba con nữa là sáu lời rít cho như lúc quét sạch bọn ra sửa mỗi khi nói ba con cháu ngậm tao cho ăn cặp đấy là lương thực cứu đói sai lầm lớn khi kêu đến tao trận này chúng mày gặp bất chắc đánh dẹp hết lũ chó cằn cắn bay tao là tiểu chiến thần của đất bắc của đôi bọn mày tao ta có vấn đề thì nên đời giải quyết tật mà thôi trận này tao đánh chất thằng cha mày cho mày chuyển sang trại mồ côi từ linh miền bắc long lân quy phục từ linh chúng mày ếch báo tỏ châu đại diện chúng mày toàn là súc vật thì nỗi nhục này chúng mày biết bỏ đâu mày nói cũng quả thân chính là con ghệ của mày đó khi nó cởi chuông từ đầu đến chân bị ghệ cắm sừng là lý do họ gọi mày là châu đại hiệp từ lâu mày nên cảm ơn vì từ năm 17 ta đã giúp mày bẻ gãy xương châu đấu với tao xong trận này xốp mày tất cả khách hàng cút hết ngậm con cặc tao xong rồi livestream mày mút như là đang mút vết mấy con gà bị trói chặt thì đâu còn có cửa thằng châu với thằng ai làm trò khỉ đúng là thân châu ngựa trận này mày động đến điều chiến thân là chắc chắn mày sai Tora này cho về số không mày cũng chỉ là zero này trận này chúng mày có cay thì thử chứ đâu thể chấm cho tao thua đứng cho mày đôi cái vân đảo còn lyric chúa cho tao thâm lũ súc vật này quá ngu đần đã làm thằng đức phải cáu vừa quá mọng mà còn chóng ngọng thêm ba con nữa là sáu Lyric cho như lũ quét sạch bọn rác rưởi mỗi khi nói Và con chó ngạo tao cho ăn cắp đấy là lương thực cứu đói Lũ xúc vật này quá ngu đần đã làm thằng Đức phải cáu Vừa quá mong ba con chó ngạo thêm ba con nữa là sáu Lyric cho như lũ quét sạch bọn rác rưởi mỗi khi nói Và con chó ngạo tao cho ăn cắp đấy là lương thực cứu đói Fuck Vina Gang là mày chết cửa này Fuck Vina Gang mày không có cửa đó là việc của con ghệ mày Cái mày ngu dại đâu vào lít trói bởi vì nó là vua tốc chiến Đánh mày dễ như là đánh liên minh bị ép là mày phải tốc biến Nhà mày không có hâm gầu à sao mày phải đái chậu Về nhất tướng mặt tao là vua thì làm sao mà có hậu Nhìn mày như là con điếm chó lên ba mày mắt xanh mở đỏ Đòi khai thác phan tao hóa ra mày là một con đĩ đào mỏ Chữa bệnh ngu cho mấy thằng đần đại yếu mà còn thích đi đú Tao trở thành bác sĩ thú y bởi vì chúng mày giống y thú Thấy bíp này có vẻ ngon nên chó đòi cắn thật hăng Liệu mày là chùm cuối hay là cuối trận mày chùm chân Lũ súc vật này quá ngu đần đã làm thằng Đức phải cáu Vừa khóa mõm ba con chó ngọng thêm ba con nữa là sáu Lời rích cho như lũ quét sạch bọn rác rưởi mỗi khi nói Ba con chó ngọng tao cho ăn cặp đấy là lương thực đói lũ xúc vật này quá ngu đần đã làm thằng đức phải cáu vừa quá mõ ba con chó ngọng thêm ba con nữa là sáu lời thích cho như lũ quét sạch bọn ra rưởi mỗi khi nói ba con chó ngọng tao cho ăn cặp đấy là lương thực cứu đói Pakistan nó với xích đao bọn tao nghe xong lại cười mỉa Mày làm bọn tao đứng ngồi không yên lại làm bọn tao phải buồn ỉa Chín rồng với cả phượng nghe hầm hố ghê không Cái con cặc chỉ là chỗ kê mông của mê công Số phận rap của chúng mày giờ đây là do tay tao lũng đoạn Thăng Long có một con rồng bay ăn cao hơn chín rồng bơi vũ cạn Hôm nay tao phải chấn chỉnh Mày nghĩ là tao vẫn khóa mọi ba thằng kia mày vào ăn chắc Trận này tao đập cho mày vỡ mồm skill mày tao bẻ răng rắc Bứt tóc dồn lên gối Mày bị va vỡ đầu đến chán Mày gọi nó là cha đỡ đầu Cối độ skill với Choi thì Rick bỏ công vô ích mà thôi Choi nhiều tiền, Choi sẽ Rick Rick có bạc tỷ chẳng thành Choi Rick phát hỏa gặp Choi thần thánh nên cái miệng Rick phải im dần Nên Choi sụp cặt bắn vào mặt Rick để cho Rick thêm chút tinh thần Lũ súc vật này quá ngu đần đã làm thằng Đức phải cáu Vừa khóa mõm ba con chó ngọng thêm ba con nữa là sáu Lời Rick cho như lũ quét sạch bọn ra rưởi mỗi khi nói Ba con chó ngọng tao cho ăn cặp đấy là lương thực nói lũ súc vật này quá ngu đần đã là thằng đức phải cáu vừa quá mong bác con cháu ngậm thêm ba con nữa là sáu lời đích cho như lũ quét sạch bọn rác rưởi mỗi khi nói ba con cháu ngậm tao cho ăn cặp đấy là lương thực cứu đói All my lại con súc vật hôm nay có con trâu điên phải đánh Cứu mà vừa cỡ mày tuổi gì so với cả tề thiên đại mày đéo biết sự ý Nếu đã muốn bị tao gõ đầu tao cho mày ăn gậy như ý Thằng lồn như mày biết cả chục lần trong khi mày rap vẫn chưa đầy hai câu nghe nhạc của tao mà mày kêu biết khắc lồn thì nghe tiếng đàn người ta cho on beat là khi từng từ của mày rơi đúng vào nhịp thích và snare vợ hai của tao đai đéo câu là đúng nhịp bóng tin thì click vào nghe không tin à khi câu của mày đéo đúng nhịp còn từ cuối con thả vào phách bố mày đầu lâu không riêng thằng châu mà với bất kỳ một thằng nào thách hồng hách khi mà mày biết là bao lâu mày không biết là tao đâu nhưng đối biết là bao lâu mà đã biết là bao lâu không chỉ biết là tao đâu để mày biết là chỉ độ mình bạn chết chẳng nhau mày kỷ lục Tao làm không phải để lấy thành tích mà đưa mặt mày ra sỉ nhục Lại phải ăn thịt trâu dù mấy hôm trước vừa ăn con đu dừa béo ngậy Trâu kéo thêm mấy thằng bạn chó và chơi vì số trâu phải kéo cây Mổ trâu lấy huyết để giết mày hóa kiếp mày cho mày thoát kiếp súc sinh Còn đầu thai kiếp các không phải hiếp đáp vài câu viết đáp cũng đủ siêu sinh cho mày đầu thai và mục điện tử và chỗ trống nó lại có súc vật hôm nay có con trâu điên phải đánh nhưng mà vượng cơ mày tuổi gì so với cả tề thiên đại thánh huynh đệ cũng phải cho ăn đòn bởi vì mày đéo biết sự ý nếu đã muốn đi tao gõ đầu tao cho mày ăn gậy như ý hôm nó lại có súc vật hôm nay có con trâu điên phải đánh nhưng mà vượng cơ mày tuổi gì so với cả tề thiên đại thánh huynh đệ cũng phải cho ăn đòn bởi vì mày đéo biết sự ý nếu đã muốn bị tao gõ đầu tao cho mày ăn gậy như ý thằng yêu quái nghĩ ăn được tao đúng là trận này ăn quả nắng thật mấy con tiểu yêu sao ăn được tao trong khi tao đầu chiến thắng vật muốn ăn thịt tao như là đường ta giành như hoa vương gọi đánh tôn hành giả mày sẽ bị ông nô tôn hành tặc đánh con trâu giả khi tao ra tay với đầy đủ kỹ năng tuần thục kỳ trước thằng chư bắt giới đã bị cao tăng tuần phục sáu con súc vật bị lão tôn đánh tao càng thích khi chúng mày càng đau cái đầu mày như là cành không tắt tao phải dùng bảy hai phép thần tông chặn đường tình kinh của mấy thầy trò con quá yêu trâu tao cho đi trước trên đường đi tây thiên lạc sang tây đâu tao cứ tưởng là nữ nhi quốc nó cháy bọn mày như hỏa diễm sơn lửa chiến này tay tao đã nhóm bắt nhốt hết lũ xúc sinh yêu nghiệt cao tăng pháp tánh thích quá mõ một mình một núi mà cứ tù dâm với lũ tiểu yêu nghĩ anh đây gắt nó chọn bọn mày trong cái bài này thì châu gắt bếp đặc sản tay ra bọn sao chúng mày mãi là bọn xúc vật chưa tiền hóa với thằng mọi dợ mãi đéo lên đời và sao cả ngày chỉ biết ném đá Hơn nó lại con xúc vật hôm nay có con trâu điên phải đánh Nhưng mà hưởng cơ mày tuổi gì so với cả tề thiên đại thánh Huynh đệ cũng phải cho ăn đòn bởi vì mày đéo biết sự ý Nếu đã muốn bị tao gõ đầu tao cho mày ăn gậy như ý Hơn nó lại con xúc vật hôm nay có con trâu điên phải đánh Nhưng mà hưởng cơ mày tuổi gì so với cả tề thiên đại thánh Huynh đệ cũng phải quái nghĩ ăn được tao đúng là trận này ăn quả đáng thật mấy con tiểu yêu sao ăn được tao trong khi tao đầu chiến thắng phạt muốn ăn thịt tao như là đường tăng này lũ quá yêu xung qua giành giật như ma vương đỏ đánh tôn hành giả mày sẽ bị ông nó tôn hành tặc đánh con trâu giả khi tao ra tay với đầy đủ kỹ năng tuần thục kỳ trước thằng chư bắt giới đã bị cao tăng tuần phục sáu con súc vật bị lão tôn đánh tao càng thích khi chúng mày càng đau cái đầu mày như là cánh cống tắt tao phải dùng bảy hai phép thần tông đốt chạy diệm sơn lửa chiến này tay tao đã nhóm bắt nhốt hết lũ trúc sinh yêu nghiệt cao tăng pháp tanh thích quá mõm chữa bệnh ngu cho mấy thằng đần đã yếu mà còn thích đi đú tao trở thành bác sĩ thú y bởi vì chúng mày giống y thú trận này mày động đến điều chiến thân là chắc chắn mày sai này cho về số không mày cũng chỉ là zero này trận này chúng mày có cay thì thử chứ đâu thể chấm cho tao thua đứng cho mày đôi cái vân đảo còn lyric chúa cho tao thâm nó cháy bọn mày như hỏa diệm sơn lửa chiến này tay tao đã nhóm bắt nhốt hết lũ xúc sinh yêu nghiệt cao tăng pháp tanh thích quá mõm